xin giới thiệu tới mọi người một cái lô đất của à, lô nhà của bọn em có diện tích là 35 mét vuông và giá chào bán chỉ 1 tỷ 330 triệu đồng có hướng nhà là hướng tây nam nha mọi người hiện tại em đang đứng trước cửa của ngôi nhà thì đây ạ đây chính là trước cửa của ngôi nhà cửa chính của ngôi nhà là được làm bằng hai lớp lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp thứ hai là cửa kính rất là an toàn và chắc chắn năm người đây ạ Hiện tại thì em đang ở ở vào trong cái tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là phòng khách của ngôi nhà. Theo mọi người quan sát thì tất cả mọi cái hệ thống đèn điện cũng như là trần thạch cao là bọn em đã là làm xong hết hoàn thiện xong hết rồi. Chỉ còn một chút chút nữa có nghĩa là còn ờ, đồ đạc thì bọn em chưa chuyển đi thôi. Thì là nó có hơi bừa bộn một chút. Nhưng mà em vẫn quay để cho mọi người biết ạ. Căn nhà này với diện tích là 35 mét vuông được xây 4 tầng và chia là một phòng khách, một phòng bếp thì hiện tại em đang đứng ở đây phần phòng bếp của căn nhà. Mọi người nhìn thấy ạ. Đây chính là bếp của căn nhà. Cái ngôi bếp ở à, cái căn bếp này là được làm bằng à, cái cái, cái căn bếp này là được làm bằng poly nam phi cao cấp cũng như là ở đây là cái hệ thống xe ngòi thiết bị là bọn em cũng đã lắp đặt chuẩn bị xong hết rồi thì tiến tới nhà em mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà nhé tầng 2 của ngôi nhà đây ạ à. Tầng 2 của ngôi nhà được, được thiết kế là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Xin mọi người đi theo em. Đây chính là tầng 2 của ngôi nhà. Một phòng ngủ thống nhất đây ạ, đều có cửa sổ rất là thoáng ra đằng sau. Hệ thống trần đánh cao cũng như đẹp về lắp đặt đồ để mình ờ, sinh hoạt thôi xin mọi người đi theo phòng ờ, phòng thứ hai của căn nhà ở đây là phòng vệ sinh ạ hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh đây là phòng ờ, thứ hai của căn nhà đây rất là thoáng có cửa lấy ánh sáng vào trong nhà cũng như là lấy gió vào trong nhà rất là thoáng mát à, cái căn này của ngôi nhà cũng đầy đủ điện mới lên tầng 3 của ngôi nhà nhé tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế như tầng 2 cũng là hai phòng và một nhà vệ sinh nó y như tầng 2 luôn hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh đây phòng này cũng được lắp đặt như tầng 2 có cửa sổ cũng như là áp điều hòa và có ống chờ điều hòa luôn cửa thông đây là nhà vệ sinh và đây là phòng thứ tư của ngôi nhà nhà này có bốn phòng ngủ nhá mọi người đầy đủ hết hệ thống đèn điện là nước no là đèn đã làm xong hết rồi có hệ thống công tơ điện công tơ nước của quận hà đông rất là đầy đủ chi tiết tiếp tới mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà ra mọi người có thể quan sát tầng 4 của ngôi nhà này đây là sân phơi của ngôi nhà rất là rộng rất là sáng rất là thoáng xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng đó mọi người nhìn thấy đó rất là nhiều nhà cao tầng ở trên này à, sân phơi cũng như ban công rất là rộng để mọi người có thể trồng cây nếu mà ai yêu thích trồng cây trồng hoa cái vị trí căn nhà này là ở phường Yên Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội với cái giá chào bán của bên em chỉ 1 tỷ 330 triệu và diện tích là 35 mét vuông và cái vị trí căn nhà này rất là gần trường mầm non, trường tiểu học, trường à, cấp 1, cấp 2 rất là tiện cho vợ chồng trẻ có con cái đi học ở đây ạ cũng như là ở cái vị trí nhà này cách ra bến xe Nghĩa cũng rất là gần chỉ cách 3,5 km thôi